vị, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Lời Cảnh Báo được phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, sự đầy đủ về vật chất đã làm thay đổi hẳn đời sống và cả lối sống của người dân. Người tiêu dùng đã có nhiều kiến thức hơn trong việc lựa chọn thực phẩm tốt cho những thành viên trong gia đình của mình. Từ chỗ ăn đủ chất, nay con người đã có thêm nhu cầu ăn ngon và ăn sạch. Đã qua rồi cái thời người dân dùng mỡ động vật để nấu nướng, bởi theo những khuyến cáo của các chuyên gia y tế sức khỏe cho biết một số thành phần có trong mỡ động vật, đặc biệt là mỡ heo, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của con người. Mỡ heo gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi mâm cơm của nhiều gia đình hiện nay. Tuy nhiên, theo chúng tôi nghĩ, điều đó chưa phải hoàn toàn đã đúng, bởi mỗi ngày đang có nhiều cơ sở vẫn đang sản xuất hàng triệu lít mỡ nước. Vậy số mỡ nước khổng lồ này sẽ đi đâu, về đâu? Không có giấy phép hoạt động không đảm bảo bán cho các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Còn đây là lò chế biến mỡ từ mỡ heo được chất dương giải trên sàn xi măng dơ bẩn. Nhiều mắm mỡ thâm đen bốc mùi hôi thối, số mỡ heo này được bà mua từ nhiều lò giết mổ lậu, trong đó có những lò mổ heo bệnh, heo chết, sau đó về lọc ra để nấu thành mỡ. Sau khi chế biến thành mỡ nước, được bà Hương chứa vào bao tải chở đi một số tỉnh lân cận, tiêu thụ tại các quán ăn. mở động vật với lại những cái thịt hôi thối đồ này nọ rồi những thuốc này nọ cô hạn chế ra ngoài tạm định hoặc cho các trại chăn nuôi như vậy với mỗi kg mỡ thô thu mua vào những chủ lò ở đây lời gấp đôi thậm chí gấp ba lần khi bán ra do cái ờ, tính chất đặc trưng cái mỡ nó ở nhiệt độ thường thì nó ở trạng thái là rắn cho nên người ta dễ dàng à, vào bao phân phối và chỉ có thể dỡ đi những cái vùng rất là xa để mỡ bẩn vẫn còn đất sống và thậm chí là sống khỏe. Câu trả lời rất dễ bởi 100% số mỡ bẩn này được tiêu thụ chủ yếu ở các chợ truyền thống. Từ chợ truyền thống, số mỡ bẩn sẽ được bán lẻ đến các nhà hàng, quán ăn và những bếp ăn công nghiệp cho công nhân. Như vậy, dù người dân có ý thức, có hiểu biết về mỡ bẩn, nhưng vẫn khó tránh khỏi khi mà thói quen ăn uống cũng như hàng quán lề đường, thức ăn giặt ở nước ta còn tràn lan. là hiện nay vẫn là đưa ra cái mức phạt tiền à, mức phạt hành chính từ 30 tới 50 triệu thì tôi nghĩ rằng là à, nó chưa có sức răn đe đối với những cái lợi nhuận mà các cái tổ chức cá nhân này thu lợi được đối với cái hành vi của mình nếu như anh có thể một lần đầu thì có thể là không khởi khởi tố hình sự mà nếu đã đến lần hai bắt buộc phải khởi tố hình sự và phải có những cái sức răn đe đến mức nếu cần thiết có thể tử hình được ở những quốc gia phát triển nhà chức trách cấm sử dụng mỡ và các phụ phẩm để làm nội tạng, mỡ, đầu, chân bị buộc phải sử dụng làm thức ăn cho ngành chăn nuôi. Và đến đây